chọn serum trị mụn cho nam giúp sạch mụn mờ thâm, xe khít lỗ chân lông. Chào các bạn, mình là Lam, mình là chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc da mặt. Sau khi xem xong video này á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nam là lựa chọn một cái dòng serum giúp trị mụn này, mờ thâm này, kìm dầu và xe khít lỗ chân lông. Đầu tiên thì mình sẽ lựa chọn các cái dòng serum dạng gốc nước Lý do tại sao thì mình chọn các cái dòng serum dạng gốc nước tại vì á da của các bạn nam thì thường dày hơn da của các bạn nữ và cái tuyến bã nhờn trên da của nam thì thường hoạt động rất là mạnh mẽ cho nên là cái cái cái tuyến dầu á trên da nam thường xuyên tiết dầu nhờn rất là nhiều. Khi mà mình lựa chọn các cái dòng serum gốc nước mình thoa lên da thì nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong các lớp biểu bì da. Đây là một dòng serum mà dạng gốc nước, cái này là mình lấy ví dụ thôi nha. À, tại vì cái dòng serum này là nó dạng gốc nước cho nên là khi mà các bạn mình thoa vào da thì nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong các cái biểu bì da luôn nó sẽ len lỏi vào bên trong à, các cái tế bào da nó đi vào đúng các cái vị trí mà cái nền da của mình đang bị tổn thương á, bị mụn á thì nó sẽ giúp phục hồi và tái tạo cái phần da đó nó sẽ giúp khô cái nhân cồi mụn ở cái vị trí mà bị mụn á cho nên là ừ, tại sao mà mình khuyến khích các bạn nên sử dụng các cái dòng serum dạng nước mình sẽ mở cho các bạn xem nha như thế nào được gọi là serum dạng gốc nước thì serum gốc nước thì nó như thế này nhé này các bạn để ý này đó cái dạng nước nó như vậy nha khi mà mình lựa chọn được cái dòng serum mà gốc nước á, thì mình thoa lên da thì nó sẽ giúp cái nền da của mình là à, nó thẩm thấu và nó sẽ giúp kìm dầu nhờn được tốt hơn tại vì các bạn biết sao không? khi mà cái nền da của mình nó đang nó tiết dầu nhờn là bởi vì nó thiếu nước và thiếu ẩm mà mình sử dụng các cái dòng serum gốc nước á, thì cái nước nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong các cái biểu bì da này đó thì nó đã được cung cấp đầy đủ nước rồi thì nó sẽ không cần tiết bã nhờn nữa tức là cái tuyến bã nhờn nó không cần phải hoạt động quá mạnh để nó tiết cái dầu nhờn ra và nó làm ẩm cái nền da của mình nữa cho nên là mình sẽ lựa chọn các cái dòng serum gốc nước thì nó sẽ vừa giúp uh, da thẩm thấu nhanh này mà vừa giúp kìm dầu nhờn được tốt hơn cái lưu ý thứ ba là mình sẽ chọn các cái dòng serum được chiết xuất từ thiên nhiên giả sử như là trà xanh, tràm trà này hoặc là uh, à, diếp cá, rau má thì đây là các cái dòng serum mà nó chứa rất nhiều dưỡng chất có thể là giúp trị mụn trị thâm và giúp làm mờ các cái vết thâm trên da và không chứa quá nhiều hóa chất các bạn biết lý do tại sao mà mình nên chọn các cái dòng thiên nhiên không tại vì khi mà mình sử dụng mình thoa lên da thì nó sẽ làm cho cái nền da của mình được khỏe hơn này nó không làm cho cái nền da của mình bị bào mòn bởi vì nó không chứa các cái hóa chất mà các cái dưỡng chất từ thiên nhiên á, thì nó sẽ giúp cho cái nền da của mình nó được phục hồi và nó sáng lên từ từ thì theo đó là các vết thâm á, nó sẽ được làm mờ dần mình chứ nó không có nó nó không có chứa các cái hóa chất mà nó làm bào mòn da nó làm cho cái nền da của mình trắng còn các cái dưỡng chất từ thiên nhiên á, thì nó sẽ sáng lên từ từ nhá chứ nó không có trắng liền mà nó sáng lên từ từ nha thì nó sẽ giúp mờ thâm nhất là các cái vết thâm mà thâm đỏ thâm đỏ là các cái vết thâm mới á, thâm mới do mụn thì thì nó sẽ cải thiện nhanh nhất có một cái tip nhỏ mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó là bởi vì à, da của các bạn nam thường dài hơn da của các bạn nữ và cái tuyến bại nhờn nó hoạt động quá mạnh đi cho nên là mình khuyến khích các bạn là mình nên sử dụng thêm một cái liệu trình sông mặt hoặc là các bạn có thể mua các cái liệu trình sông mặt là sông từ lá diếp lá tía tô này hoặc là xả này chanh này đó khi mà các bạn biết không khi mà mình sông á thì uh, nó sẽ làm cho cái lỗ chân lông của mình nó được giãn nở ra nó giãn nở ra được tốt hơn thì các cái bụi bẩn này bạn nhờn ở trong cái nền da của mình này nó sẽ đẩy ra ngoài đó nó làm cho cái lỗ chân lông của mình nó được sạch hơn đó sau khi xông xong á thì các bạn sẽ dùng một viên đá nhỏ mình lăn đi lăn lại trên da thì nó sẽ giúp xe khít cái lỗ chân lông lại đó là một mẹo để giúp xe khít cái lỗ chân lông á và làm khi mà mình làm xong như vậy á thì các bạn sẽ có một cái cảm giác này da của mình nó cực kỳ sạch và cực kỳ mềm và da nó cực kỳ căng luôn nha trên đây là các cái cách để các bạn nam có thể lựa chọn các cái dòng serum trị mụn giúp trị mụn này trắng da mờ thâm và kìm dầu rất là tốt nếu mà các bạn còn thắc mắc gì về các vấn đề chăm sóc da các bạn có thể comment ở dưới giúp mình nha các bạn comment ở dưới để mình có thể làm thật nhiều video gửi đến các bạn đừng quên đăng ký kênh của mình nhé bởi vì khi mà mình ra những video mới nhất thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo